jadi nak mon ah talai ih set kia kia lại lại ở sẽ e rang phung pui ping ấy mà ta hôm nay ở sẽ e rang phung pui này chỉ là có cái đơn như thọ từ từng người ta bắt đầu ý đó là ngồi tôi gặp 啊。